bạn thân mến chúng ta cùng quay trở lại sân bóng anh dũng để dõi tiểu cuộc đối đầu giữa các cầu thủ nguyệt ấn fc và các cầu thủ thạch lập fc như vậy là hiệp một thì các cầu thủ thạch lập họ sẽ bảo vệ phía tay phải của quý vị đang xem với trang phục áo đỏ và quần đen Thạch Lập FC họ sẽ mang trang phục toàn xanh và trận giữ ở màn hình tay trái theo ờ, hướng của quý vị đang theo dõi điều khiển vấn đang là ông Văn Thắng và ông Tuyến Trần như vậy là trận đấu đã được bắt đầu vẫn đang là cầu thủ áo đỏ các cầu thủ người Án FC họ đang là nhà đương kim vô địch của mùa qua. để quý vị và các bạn thì theo dõi chúng ta cùng điểm qua những cái tên sẽ có mặt ở trận đấu ngày hôm nay Nguyệt Ấn FC số 68 là là Trọng Lượng số 20 Chi Thế số 93 Văn Trọng số 8 Nhật Thịnh số 9 Lê Hải số 7 Văn Thức số 10 Hồng Hạnh số 5 Hồng Phi số 17 Văn Đạt số 6 Văn Nưng số 18 là Văn Sơn ở trong khung gỗ của cao thủ Nguyệt Ấn FC đang là Văn Tiến Thành lập FC cầu thủ mã số dài à, số 2 đó là quốc vương số 12 bá trinh số 11 ừ. văn dụ số 14 văn hải số 5 lê quế số 10 văn mừng số 6 thiên dũng số 3 bá tổng số 8 văn chiến số 7 văn linh số 36 văn nghĩa số 4 phạm hòa số 9 văn kiệm và số 19 là văn vân Thạch lộc FC họ vẫn đang chờ đủ chủ động chơi thấp vẫn còn phản công đó là tình huống nỗ lực của Văn Kiệm nguyễn Án FC ở những phút qua họ vẫn tiềm kiểm soát tốt đã có tiếng gọi đó là tình huống phản đối của văn kiểm các nhà cựu vô địch của mùa ba họ sẽ cần phải biết vượt qua ở những thời điểm khó khăn đây là văn đạt không được đó là tình huống giật gót của văn kiệm không có sinh viêm sẽ có tình huống đá biển hệ thống phòng ngự của thành lập họ vẫn đang thi đấu tốt không có tiếng còi đấy là cú phản công dứt điểm không vào đó là tình huống ra trận của tiến dung và đổ người quá hay của văn tiến vẫn đang là cầu thủ áo xanh không được đủ chuyển hơi mạnh những phút đầu tiên của giải đấu Hội Đông Hương Ngọc Lặc ở khu vực miền Nam. Đây là mùa giải thứ 5 năm 2022. Việt Ấn FC họ đã đang là nhà cựu vô địch của mùa thứ ba. Đây là Văn Đạt. Phản góc phạt góc cho Nguyệt Ấn FC đúng là các cầu thủ Nguyệt Ấn họ được đánh giá rất cao ở trận đấu ngày hôm nay không được đó là tình huống ra trận của Văn Sinh vẫn đang là cầu thủ áo xanh và chạy chắn tốt tấn ngang. đó là tình huống xử lý của văn thức quả đá phạt góc đầu tiên dành cho các cầu thủ nguyệt ấn fc phản lại bóng tiếp và một hai coi pha vào bóng rất dứt khoát là của tiến dung quả đá phạt góc góc thứ hai dành cho người đá ném gì Việt Á FC họ đang muốn đánh phủ đầu cao thủ Thạch Lập FC nhưng Thạch Lập họ vẫn đang chơi cực kỳ hay những chàng trai áo đỏ họ vẫn đang thi đấu rất tập trung không có quả không có quá nhiều khoảng trống dành cho Nguyệt Ấn ở những phút vừa qua lại là tình huống áp sát tốt của văn hải đó là tình huống đá điểm dành cho Nguyệt ấn ở mặt trận sân nằm thì mọi chuyện đều có thể xảy ra một đối đá pressing tổng vào đang giúp các cầu thủ thành lập fc có được thế trận tốt tiếp tục là một tình huống đá biên có lẽ các cầu thủ Nguyệt Ấn họ muốn giải quyết ở 40 phút thi đấu chính thức nhưng Thạch Lộc FC họ vẫn đang chủ động về thế trận và dần dần dần ra trận rất dày đó là tình huống xử lý của văn đạt đây đã là quả phản công thứ tư của các cầu thủ nguyệt án fc trước trận đấu này thì trận tứ kết ừ. trước đó cũng đã kết thúc khi mà Lộc Thịnh FC họ đã xuất sắc vượt qua Thúy Sơn với tỷ số 4 3 bằng một cú bốc cờ của Trương Sao Phi. Quả đá phạt ở từ giữa sân dành cho Thạch Lập. Không được. Vẫn là lá có thua đỏ tình huống pressing ngay đó là pha áp sát của văn thức trận đấu giữa các cầu thủ Nguyệt Ấn và Thanh Lập đây là khuôn khổ của trận tứ kết ở giải mini sân nằm tranh quốc hội đồng hương Ngọc lạc khu vực miền Nam lần thứ năm năm 2022 và đang diễn ra ở sân bóng Anh Dũng ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chưa thể biết đội nào sẽ có mặt ở trận bán kết. Nhưng hai đội vẫn đang thi đấu tập trung. với là quay trống, đây là cô! Tây Và bỏ lỗi quá đáng tiếc của Văn Hưng Tỷ số vẫn đang là không đều Không được Cú đá bằng chân trái của Văn Đạt đây đã là quả phản công thứ tư dành cho cầu thủ danh vẫn còn có vẻ như bóng đã chạm tay các cầu thủ thành lập fc họ vẫn đang chủ động để nhường quyền kiểm soát dành cho nguyễn ấn như dạng sáng nay theo dõi Việt Nam của chúng ta thì trận chung kết UEFA Champions League cũng đã kết thúc khi mà Real Madrid họ ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất họ cũng đã nhường thế trận cho Liverpool nhưng ở thời khắc quan trọng nhất thì với thì Real họ đã có bàn thắng rất quý giá để đăng quang lần thứ 14 ở giải đấu này đó là tình huống khứa lòng của Tiến Dũng không được tiến Dung, vẫn đang là có thua đỏ sẽ có tình huống đá biển cho thành lập fc đánh đâu, pha bật nhảy là của văn dư tiếp tục là một quả đá biên hai đội vẫn đang thi đấu rất rằng co ở những phút qua thì Nguyễn Ấn họ đang chơi trên chân trước các cầu thủ Thạch Lập nhưng ở mặt trận phút sân phút sàn là luôn là như vậy các cầu thủ áo đỏ họ vẫn đang thi đấu rất khoa học và họ vẫn đang chờ thấy cơ họ biết người biết tài khi mà Nguyệt Ấn FC họ đang là nhấn đương kim vô địch của mùa qua và chắc chắn họ hiểu rất rõ về sức mạnh mà Nguyệt Ấn có được ở trận đấu ngày hôm nay. Thạch Lộc FC họ vẫn chơi co cụm, họ vẫn chờ thời cơ. Nếu mải mê tấn công mà không lo phòng ngự thì sẽ là một trong những tình huống mà các cầu thủ Thạch Lộc FC họ có thể đưa ra được những đòn phản công nhanh rất nguy hiểm tiếp tục là quả phản góc đó là tình huống ra chân của văn đạt tiếp tục là một quả đá phản góc sẽ có quả phản công tiếp theo sức ép mà các cầu thủ Nguyễn Tấn FC đang tạo ra đang là khá lớn nhưng họ vẫn chưa làm cách nào để xuyên thủng được hàng phòng ngự cực kỳ khoa học của Thành Lập FC dứt điểm không thể có pha phản công nhanh Văn Kiệm sẽ có tình huống đá biên quả lấy bóng tốt dẫn thành coi và sứ điểm từ khá xa của tiên dung đúng là giải đấu của hội đồng hương ngọc lặc của tỉnh thanh hóa của chúng ta vẫn đang diễn ra rất sôi nổi có lẽ các cầu thủ người đoàn FC họ muốn có lợi thế ở những phút của hiệp thi đấu thứ nhất Văn Sinh Văn Sinh Văn Tiến Không có dinh nghiêm đêm vô địch của mùa ba đó là Nguyễn Đấn FC họ tạo ra một sức ép vô cùng lớn và hệ thống phòng ngự vốn đã chắc chắn của thành lập FC đã bị khoan thủng thế khai hồng đã được mở và những phút tiếp theo thì trận đấu sẽ trở nên cực kỳ đáng xem khi mà chắc chắn thành lập FC họ sẽ không còn phòng ngự nữa họ sẽ cần phải chơi phản công kiên trì ở 2 phần 3 thời gian thi đấu chính thức của 1 Bản lĩnh và kinh nghiệm của Nguyệt Đạt FC họ đã có được ở những phút vừa qua với sự năng nổ của Văn Đạt với khả năng chấp thời cờ rất tay của Nhật Nhật Thịnh và xử lý tốt chân trái không vào đó là Văn Hải như vậy là các cầu thủ Việt Ấn họ sẽ được ừ. một phút đội ý một phút đội ý rất cần thiết khi mà thành lập FC họ đang có được sự hưng phấn họ đang chơi tổng lực và liệu các cầu thủ Việt Nam FC họ có bảo toàn được một tỷ số rất mong manh hay không Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi. 5 phút cho những nỗ lực của Thạch Lập. Thạch Lập FC họ đến với trận tứ kết này cũng đã là một thành công rất lớn. Nhưng họ ờ, sẽ còn phải nỗ lực hơn rất nhiều. Họ đang đối đầu với một ngọn núi rất cao. Nếu muốn chinh phục ở những chặng đường tiếp theo thì họ cần phải vượt qua ngọn núi cực kỳ lớn, đó là Nguyệt Ấn họ đang là nhà đương kim vô địch của ba các chàng trai áo đỏ họ cần phải biết vượt qua những thời điểm khó khăn phản công phản công cho tay lái dây phản công đó là tình huống ra chân của văn dư những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất giải chân tốt và xử lý khá mạo hiểm sẽ có tình huống đá biển cho thành lập fc ở trong mặt trận sân phút sàn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra đây là gol đó là hồng phi như vậy là khoảng cách đã được nới rộng thành hai bàn và khó khăn đã nhân đôi dành cho thanh lập bản lĩnh và kinh nghiệm của người đàn fc họ đã thể hiện rất rõ ở những phút vừa qua tỷ số đã là hai không rồi như chúng tôi đã nói đến với trận tứ kết này cũng đã là một thành phố công rất lớn của thạch lập hoàn nổ tinh thần thi đấu của những chàng trai áo đỏ họ vẫn chưa từ bỏ ông Văn Thắng đang rất nghiêm khắc Văn Sinh Không được Đó là tình huống truy cản của Văn Hải Đá biên cho người đá FC Và chắc chắn người đá FC họ sẽ chú chơi chủ động chơi chậm Ở những phút còn lại Để bảo vệ một thành quả đó là hai bàn dứt điểm đó lại là tình huống dài chân của cầu thủ đã mở tỷ số ở trận đấu em này và quả bóng an toàn là của Văn Tiến vẫn còn phạt bóng lên dành cho các thủ Nguyễn An FC tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên khá cao ở những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất và sẽ còn cả một hiệp ừ, thi đấu thứ hai để dò các thủ thành lập có thể thay đổi đấu pháp để có thay đổi cách tiếp cận cung thành của Văn Tiến lại là các thủ áo xanh không thể có pha dứt điểm sân bóng anh Dũng không còn một chỗ trống nào nữa rồi khán giả đã đến rất đông sân bóng anh Dũng của chúng ta Văn Hải vẫn đang là Văn Hải Văn Hải đã di chuyển không thể qua được câu hai của thủ áo xanh vẫn còn dứt điểm wow! đó là Văn Kiệm đúng là khi cần thì Văn Kiệm có mà khi khó thì đã có Văn Kiệm tỷ số được rút ngắn xuống còn một hai ở những thời điểm khó khăn nhất ở những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn thì văn kiểm đang là ngọn hải đăng để thắp sáng cội, hội cho thành lập fc khoảng cách chỉ là một bàn mà thôi đã có tiếng còi sẽ có quả đá phạt cho người đá fc quả đá phạt ưa thích mà Văn Sinh sẽ thực hiện một chuyên gia đá phạt của người đá FC chắc chắn các cầu thủ áo đỏ họ sẽ phải chi thi đấu cực kỳ cảnh giác ở tình huống cố định này Văn Sinh Văn Sinh bóng không thể qua được hàng rào sẽ có tình huống đá biên dành cho người Ấn FC Đúng là trận đấu quá căng thẳng và nó còn cả hơn căng thẳng hơn giữa cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Và chúng ta hãy chơi xem. Phát bóng lên dành cho các cầu thành lập. Văn Sinh. Đường truyền là của Nhật Thịnh. Đó là tình huống dứt điểm bằng chân trái là của Văn Hưng các thủ áo xanh họ cũng chơi áp sát rất nhanh đã có tiếng còi đã có một tình huống cạn người không bóng của Nhật Thịnh đúng là không phải là ngẫu nhiên bóng tuyến trần bóng Văn Thắng có mặt ở trận chung trận đấu này một trận tứ kết cực kỳ quan trọng của cả hai đội và những sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày hôm nay không được vâng như vậy là đúng lúc này thì ông Văn Thắng cũng đã đổi gói kết thúc hiệp một cuộc đối đầu giữa Nguyên Ấn FC và Thành Lập FC hai đội tạm nghỉ với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Nguyên Ấn FC và chúng ta cũng sẽ tạm nghỉ phút để trước khi đến với hiệp hai của trận đấu này bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại phải để dõi theo cuộc đối đầu giữa Việt Ấn FC và các thủ thành lập FC. Đây là trận tứ kết của giải Hội đồng Hương Ngọc Lặc ở khu vực miền Nam lần thứ năm năm 2022. Như vậy là hiệp hai thì các cầu thủ Việt Ấn họ sẽ bảo vệ phía tay phải với trang phục toàn xanh, còn các cầu thủ thành lập họ sẽ bảo vệ phía tay trái của quý vị đã theo dõi với trang phục áo đỏ và quân đen. Hiệp hai cũng đã được bắt đầu. Thạch Lọc FC ở cuối hiệp 1 họ cũng đã chơi tốt và có đã có được bàn thắng vô cùng quý giá để rút khoảng cách xuống còn một 2 và trận đấu sẽ trở nên cực kỳ đáng xem ở hiệp hai. Các nhà đương kim vô địch của mùa A họ vẫn đang vấp phải một sự kháng cự rất lớn đến từ các chàng trai áo đỏ. Ở vị trí Fiso thì ừ, Văn Đạt vẫn đang chơi tốt Văn Đạt có lẽ là cầu thủ trẻ nhất ở sân đấu sân Anh Dũng của chúng ta cầu thủ năm nay cũng chỉ 16 tuổi 9 tháng và 14 ngày nhưng anh vẫn đang thi đấu cực kỳ bản lĩnh những người con của Thanh Hóa luôn là như vậy họ luôn thi đấu ở một phong độ tốt nhất họ luôn thi đấu ở một thể trạng tốt nhất và có sự sung mãn vẫn còn Văn Đạt vẫn đang chưa tốt Rất viện đấy là Khôi Và Đó lại là Văn Kiểm Và không ai khác chính là Văn Kiểm Hai đội đã chờ với bạch xuất phát Đã có bốn bàn thắng được ghi và chia đều cho hai đội các cầu thủ thành lập họ đang làm được điều quá sức tưởng tượng họ đã chơi vào trận tứ kết này và họ đang cầm hòa với nhà đương kim vô địch của MOBA đó là Nguyệt Ấn đó là một thành công của chắc các trai áo đỏ vẫn còn lợi thế phản lấy bóng tốt vẫn đang là cầu thủ đỏ đã có tiếng còi sẽ có quả đá phạt dành cho các cầu thủ Nguyệt Ấn một cú đúp của văn kiểm đã níu kéo lại cơ hội dành cho các cầu thủ thành lập xin lỗi các bạn đúng là các cầu thủ thành lập không có diêu kiểm đã phải mất hai chạm đã có tiếng còi văn sinh không có tiếng còi quả tên dứt điểm văn đạt đá biển cho các cầu thủ áo xanh Thanh Hóa luôn là một cái nồi sản sinh ra những cầu thủ ở một đẳng cấp rất cao. Đã có tiếng gọi. Đó là tình huống phạm lỗi của Văn Hải. chắc chắn các cầu thủ Nguyệt Ấn FC họ muốn giải quyết ở 40 phút thi đấu chính thức. Văn Hải, Văn Sinh, phạt góc, phạt góc cho các cầu thủ. Không, đó không phải là một quả phạt góc. Đó là một tình huống hội ý của các cầu thủ Thanh Lộc. Họ đã có hai bàn thắng và tỷ số vẫn đang là hai đều trước trận đấu này thì cũng trận tứ kết cũng đã diễn ra giữa Lộc Thịnh FC và cầu thủ Thúy Sơn. Lộc Thịnh FC họ đã xuất sắc vượt qua cầu thủ Thúy Sơn với tỷ số 4-3 với một cú bốc cờ của Trường Sa Vi. Lộc Thịnh FC họ đã có mặt ở trận bán kết. Và ở trận đấu này thì Nguyệt Ấn FC họ cũng đang phải rất vất vả trước Thành Lập. Thành Lập FC họ đang là một trong những đội bóng rất khó bị đánh bại một lối chơi khoa học với khả năng dứt điểm tốt của văn kiểm đá biển cho các thủ áo đỏ không được nếu có một giải phe thì văn kiệm xứng đáng có được giải đấu này Văn Thức Văn Kiệm và từ bây giờ chúng tôi sẽ đổi tên anh là Kiệm Sơ Vin một cầu thủ rất trình chu và xử lý tốt của Văn Sinh Văn Sinh phản công nhanh hai đến một Văn Đạt đang ở anh là cái trái một pha hỗ trợ rất tốt một pha lăn xả là của Nhật Thịnh anh đã lấy thân mình để lấp lỗ trong ngoài một pha bóng rất xúc cảm phạt góc cho các thủ rồi chúng ta đang được thấy những hình ảnh từ đầu hiệp hai của cuộc đối đầu giữa nguyệt Ấn và Thanh Lộc đây là giải mini sân nằm Quốc hội đông Hương Ngọc Lạc khu vực ờ, phía Nam lần 5 năm 2022 và trận cầu này cũng đang diễn ra ở sân bóng Anh Dũng ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sẽ có quả đá biên. Vâng, chúng tôi xin mời kính mời các cổ động viên chúng ta hãy đứng gọn vào để chúng tôi thắng nghiệp. Có lẽ các cầu thủ Thạch Lộc FC đang đưa cao thủ Nguyễn Ấn vào tới những luật đá cân não. Và chắc chắn Nguyệt Ấn họ không muốn điều đó xảy ra. Ở luật đá may rủi thì chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Và họ đang đánh phù đầu các cầu thủ áo đỏ. Nhưng với hệ thống 4 người, hệ thống phòng ngự rất khoa học và rất chắc chắn thì họ vẫn đang chơi quá hay nếu như các cầu thủ Nguyệt Ấn họ không tận dụng được tốt những thời cơ mà họ có thì chắc chắn các cầu thủ áo đỏ họ sẽ có những đường phản công cực kỳ nguy hiểm như vậy là thạch lập họ cũng đã có những sự thay đổi cầu thủ trẻ cầu thủ rất trẻ văn linh sẽ có mặt ở trên sân và người sẽ được cho ra nghỉ đó là văn hải rất nguy hiểm pha trả bóng cuối cùng là của nhật thịnh Văn Đạt Không được Đá biển cho cao thủ áo xanh Tình huống nỗ lực của Nhật Thịnh Trận đấu giữa các cầu thủ người đón FC và các cầu thủ Thạch Lập đang được chúng tôi phát sóng trực tiếp trên sân bóng Anh Dũng ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và cũng đang được chúng tôi phát sóng độc quyền trên fanpage của trực tiếp bóng đá Mọi thông tin chúng ta có thể liên hệ qua fanpage của chúng tôi cũng như số điện thoại 0988 233 876. Đó là ông Duy Đức. Sẽ có quả phạt góc dành cho Thành Lập FC. Có lẽ các thủ thạch Lập họ cũng không muốn bước vào những luật đá may rủi. Các cầu thủ áo đỏ họ vẫn đang có được sự sung mãn nhất định về mặt thể lực cũng như về mặt hưng phấn họ đã bay dẫn hai không nhưng với một cú đúp của Văn Kiệm thì đã đưa hai đội trở về vạch xuất phát và vào bóng là của Tiến Dũng và này bóng tốt rất khỏe Văn Linh Bóng đã đi hết đường biên dọc Đá biển cho Thành Lập FC Phải là bóng an toàn Đó là tình huống xử lý của Văn Tiến Rất nguy Như vậy là bàn thắng đã được công nhận dành cho các cầu thủ áo đỏ có vậy những người đưa bóng cuối cùng vào mảnh lưới của Văn Tiền đó chính là Văn Sinh Văn Sinh đã chơi quá hay ở những phút vừa qua Đúng là khoảnh khắc của một công thần Và khoảnh khắc của một tuổi đồ nó là rất mong manh Đấy là gol Rất đáng tiếc trình dành cho Văn Linh Đây là lần đầu tiên Thành lập FC họ vươn lên dẫn trước Tỷ số lúc này đang là 3-2 rồi. Và áp sát tốt. Được đánh giá rất cao ở trận đấu ngày hôm nay. Và được đánh giá rất cao ở giải đấu năm nay. Nhưng Nguyệt Ấn FC họ đang bị bất lợi về mặt tỷ số. Về mặt thế trận thì họ vẫn đang chơi quá hay. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ là rất lớn. Cú sút điểm của họ vẫn đang là vượt trội. Phản công nhanh đã là coi không thể có hòa dứt điểm đúng là một trận đấu đỉnh cao đây là quả phản công tốt đẹp dứt điểm phát bóng lên cho nguyễn ấn cần phải khẩn trương có lẽ nguyễn ấn họ cần phải chơi bao này họ cần phải chơi tất này thời gian không còn nhiều nữa các nhà đương kim vô địch của mùa ba họ đang rất vất vả Đúng là ở trong bóng đá thì mọi chuyện đều có thể xảy ra Được đánh giá rất cao Nhưng các cầu thủ áo đỏ họ mới là đội Có được lợi thế về mặt bảng tỷ số Khoảng cách lúc này chỉ là một bàn mà thôi Chắc chắn là các cầu thủ Thanh Lập Họ phá bóng càng xa càng tốt Họ muốn đảm bảo sự an toàn trước công thành của Aiko Casillas. Văn Tiến sẽ có tình huống đá biên dành cho các thủ áo đỏ. Cú đúp của Văn Kiệm là cực kỳ quan trọng dành cho Thành Lộc. trận tứ kết giữa Nguyễn Ấn và Thanh Lập đang được sự quan tâm rất lớn từ khán giả trên fanpage của chúng tôi cũng như khán giả đã có một sai lầm đã có một sai lầm của Văn Tiến và tỷ số đã được nâng lên thành 4-2 cho các cầu thủ đỏ Văn Tiến đã chơi quá hay ở những phút vừa qua đúng là các cầu thủ các cầu thủ Nguyễn Ấn họ sẽ chơi phao này họ sẽ chơi tắt tay ở những phút còn lại đúng là không còn gì để mất nữa rồi và chúng ta hãy chờ xem Chuyến bao lay là một lối chơi là con dao hai lưỡi Nếu như không thực hiện đúng đấu pháp Thì sẽ là cực kỳ nguy hiểm Họ sẽ chơi tắt tay Và chúng ta hãy chờ đợi những sự thay đổi Và Văn Sinh sẽ chân giữ ở khung thành Đó là điều đương nhiên rồi Khi mà Văn Sinh là cầu thủ có khả năng giữ bóng tốt Và khả năng điều nhịp cực hay các nhà đương kim vô địch của mùa 3 họ sẽ cần phải biết vượt qua ở những thời điểm khó khăn nhất như dạng sáng nay thì UEFA Champions League cũng đã diễn ra khi mà Real Madrid với bản lĩnh của họ họ cũng đã vượt qua ở thời điểm cực kỳ khó khăn khi mà Liverpool họ kiểm soát bóng rất nhiều họ cú dứt điểm rất nhiều nhưng chính Real họ mới là người đăng quang còn ở trận đấu ngày hôm nay thì sao pha bóng lớn rất đáng tiếc đó là của Lê Quế Vẫn đặt Đúng là bóng đá hiện đại Đang là rất khó lường Văn Đạt Văn Đạt đang xoay sở Vẫn còn Phả vào bóng rất dứt khoát Của Văn Hải Đúng là cao thủ áo đỏ Họ muốn càng phá bóng càng xa càng tốt Và xanh Ôi Rất đáng tiếc cho Văn Đạt Đúng là không dành cho những người yếu tìm ở những phút còn lại Thời gian là vẫn còn đủ Văn Kiệm không được đó là một cú đá mang tính giải tỏa văn đạt rất hồi hộp đấy là côi văn công màn sinh đã chơi tốt đá biển cho cầu thủ đỏ không được không cần quá mong mày không cần quá logic nhưng các cầu thủ áo đỏ ông ấy đang là người kiểm soát tốt về thế trận của mình đấy là cô đó là tình huống đá biển dành cho các thủ áo dành thời gian thi đấu chính thức còn khoảng 5 phút nữa thời gian vẫn còn cho các thủ áo dành những nhà vô địch họ luôn rất nhọc nhằn văn sinh Nhật Thịnh Không được Còn phải xử lý chính xác đẩy đúng lại một trận đầu bi Một trận đầu bi thực sự Bóng đã chạm vào cột dọc Đây là cột phản công Văn Đạt Có rất nhiều phương án Và áp sát rất kịp thời của Văn này Văn Đạt vẫn là văn đạt văn sinh ai dù sẽ có tình huống đá biển văn đạt khoảng trống đây là khôi không thể có pha ra chân không thể có cú dứt điểm của văn hưng rất căng thẳng văn sinh văn sinh vẫn là bắn sinh Đã có tiếng còi Như vậy là sẽ có một chiếc tay vàng được rút ra Một quyết định rất nghiêm khắc của Văn Thắng Không phải ngẫu nhiên mà Văn Thắng có mặt ở trận đấu ngày hôm nay Một trận đấu quá nóng Như chúng tôi đã nói nó còn nóng hơn giữa cuộc chiến giữa Nga và Ukraine Đây là Văn Sinh Văn Sinh Gol! cú đá là của văn đạt bóng đi hơi xa so với cung thành của Iker Casillas lại là văn đạt nhật trịnh đã có tiếng còi rất khẩn trương đây là lá lỗi thứ năm rồi nếu một bị lỗi một lỗi nữa thì sẽ là một lỗi thứ sáu tổng hợp và sẽ không có hàn rào và sẽ là một lợi thế dành cho các thủ Việt Ân chưa thể biết biết, biết trước ừ. được điều gì sẽ xảy ra rất khẩn trương văn sinh một trận đấu đỉnh cao văn hưng văn đạt vẫn còn còn phải khẩn trương văn hưng rất đáng tiếc không thể có pha chạm bóng của văn thức đúng là giải mini S5 Cúp hội Đồng Hương Ngọc Lặc ở khu vực miền Nam luôn thu hút được giới mơ điều cũng như tất cả khán giả đang theo dõi ở trận sân bóng Anh Dung Văn Đạt Văn Sinh và khoảng cách chỉ là một bàn mà thôi khoảng cách chỉ còn đúng một bàn mà thôi đúng là bản lĩnh của nhà đương kim vô địch của mùa ba đã lên tiếng đó là pha ghi bàn của Nhật Thịnh. Đúng là trận đấu sẽ không dành cho những người yếu tim. Một trận đấu quá căng thẳng. Văn Đạt. Không được. Đó là tình huống đá biển dành cho các thủ áo đỏ. Đúng là một đạo diễn Hollywood cũng không thể tạo ra một bộ phim bom tấn như vậy được. Sẽ có tình huống đá phạt và những tình huống lăn lộn như vừa rồi là có thể hiểu được có vẻ như đang khá đầu đang có tình huống khá đầu của văn linh văn linh đang khá đầu văn linh đang chơi tốt sự sung sáo của văn linh nếu như văn linh không thể tiếp tục thi đấu thì sẽ là một bất lợi bất lợi của thanh lập khi mà khả năng thu hút không đó có vẻ như là một tình huống mà chúng ta có thể hiểu được ở trong bóng đá là như vậy họ có quyền quả đá phạt ở hành lang cái phải theo hướng tấn công của thạch lập fc nên nhớ là thạch lập họ đang bị năm lỗi rồi nếu như bị một lỗi tiếp theo thì sẽ là một lỗi không có hàng rào và các cầu thủ Nguyệt Ấn họ cần phải tận dụng triệt để ở những phút còn lại rất cẩn trọng ở mặt trận sân năm thì nếu như bóng chết thì các vị trọng tài sẽ bấm giờ và không có bất cứ cơ hội nào để cho câu giờ rất cẩn trọng đó là bắn kiếm đó là tình huống dứt điểm của tiến dung vẫn có quả phản góc cho các thủ đỏ không được Đúng là rất khẩn trương Còn nước là còn tát 30 chưa phải là Tết Vẫn còn Rất tay Vẫn đang là người đã Đăng FC Vẫn đạt vẫn Sinh vẫn Thức Vẫn đang là cầu thủ áo xanh Rất hợp lý Đúng là trận đấu không dành cho những người yếu tìm các bạn ạ à. Một trận đấu quá hay nó xứng đáng gọi là trận đầu bì xứ thành sẽ có tình huống đá biển chắc chắn là các cầu thủ áo đỏ họ sẽ chơi trọng vào những phút tiếp theo văn sinh văn hưng đó là phạt dứt điểm của văn thức lại có tình huống chấn thương của văn kiệm nếu như có chiến thắng ở trận đấu này thì thạch Lộc xứng đáng có một chiến thắng lịch sử. Vẫn còn rất khẩn trương. Đúng là một đạo diễn xuất sắc cũng không thể ra tạo ra một bộ phim bom tấn như vậy được. Văn Đạt vẫn còn không thể có pha dứt điểm tuyến này đây là côi tình huống áp sát nhanh của Thiên Dung sẽ có tình huống đá biển dành cho Thạch Lập FC đá biển cho các cầu thủ Nguyễn Ấn đây là lúc mà bản lĩnh của nhà đương kim vô địch của mùa 3 họ sẽ phải thể hiện triệt để Văn Đạt theo sát mạo hiểm cần phải xử lý an toàn vẫn còn và sinh, đá biển cho các thủ áo đỏ Đẩy xứng đáng được coi là một trận chung kết sẽ có tình huống đá biển. đúng là khán giả ở bên ngoài sân cũng không thể ngồi yên được nữa rồi làm gì đây không được rất cẩn trương văn sinh vẫn còn tiếp tục là một tình huống đá biển đó là tình huống đá biển dành cho các cầu thủ thành lập nếu như có chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay thì thành lập fc họ sẽ có một chiến thắng lịch sử đúng là một chiến thắng lịch sử và khoảng cách lịch sử chỉ còn cách ít phút nữa thôi đã có tình huống lỗi đá biển như vậy là sẽ có 2 phút bù giờ Có 2 phút bù giờ dành cho các cầu thủ áo xanh Màu xanh của Manchester City Họ đã đánh bại Queen Park Laser Của bàn thắng của Anguero Và ở trận đấu ngày hôm nay Liệu màu xanh của hy vọng Họ có làm giống được cách mà Man City họ đã tạo ra Trước cầu thủ Queen Park Laser Để có được ngôi vô địch hay không Nhật Thịnh Đường chuyên tốt rất đáng tiếc cho pha băng lên của Văn Đạt thời gian vẫn còn còn nước là còn tắt, rất nguy hiểm văn sinh sẽ có quả đá biên hai phút ít rồi nhưng đó cũng là niềm hy vọng cho các chàng trai áo xanh văn sinh rất nghe tở rất hợp lý cần phải chắt chịu. Đó là một tình huống lấy thân mình để lấp lỗ châu mài của Văn Hải Anh đã làm tất cả những gì có thể Ở pha bóng vừa rồi, đây là Văn Đạt Quá trọng Không vào Văn Đạt đã xử lý tốt ờ, tình huống vừa rồi Vẫn còn một quả phạt góc nữa Đây là quả phạt góc thứ năm rồi Đấy là còi phản công Phạt bóng rất dứt khoát Vẫn còn một quả đá biên nữa Đúng là 30 chưa phải Tết Cần phải khẩn trương văn sinh văn sinh Đã có tiếng gọi Như vậy là đã có 6 lỗi rồi Đã có 6 lỗi trong quyền ấm rồi Thật không thể tin nổi Thật không thể tin nổi điều gì sẽ xảy ra ở quả đá này Tất cả người hâm mộ và tất cả khán giả Đang chú ý những bước chạy của Văn Sinh đây sẽ là quả đá phạt mà không có hàng rào. Đây là một cơ hội không thể thuận lợi hơn dành cho Văn Sinh. Tất cả những niềm hy vọng, tất cả những sự kỳ vọng sẽ được đặt, đặt lên đôi chân của Văn Sinh. Và liệu Văn Sinh có lấy công chuộc tội được hay không? Khi mà chính Văn Sinh đã đưa bóng về lưới nhà. Và Văn Sinh đối mặt với Iker Casillas Văn Sinh Văn Sinh Chắc chắn là cổ động viên của các cầu thủ Nguyễn Ấn họ đang phải nín thở Chắc chắn họ sẽ không thể Không dám nhìn vào quả đá này Văn Sinh Như vậy là xin chúc mừng các cầu thủ Thành Lam FC Họ đã có một chiến thắng lịch sử Họ đã có một chiến thắng lịch sử Họ đã đánh bại gã khổng lồ Đó là Nguyễn Đán FC Để chính thức có mặt ở vòng bán kết Xin chúc mừng các cầu thủ Thành Lập FC Một tinh thần quả cảm Một tinh thần hào hùng của các chàng trai áo đỏ Và buổi tường thuật trực tiếp của truyền thông trực tiếp bóng đá của chúng tôi Đến đây cũng xin tạm dừng Và chúng ta sẽ hẹn lại nhau ở những trận đấu tiếp theo Xin kính chào và hẹn gặp lại